để quý vị biết có một cái gì không hề chết chết thì dĩ nhiên ai không chết phật cũng phải chết chứ không phải là phật rồi khỏi chết nhưng mà trong phật có một cái bất tử mà không phải trong phật mà trong tất cả mọi vật cho tới đất đá cỏ cây cũng có cái bất tử nằm trong đó bởi vì tất cả đều phát hiện từ cái bất tử rồi để quý vị biết cách để cầu siêu cho cha mẹ mà nãy cô đã đọc lên cô nó bất lực gia đình không biết gì hết cái cầu cho mẹ về ở trong gia đình có cái bàn thờ của quyền ở nhà mẹ về ở đây đặng hộ cho con cháu bình an con cháu giàu có rồi tin tưởng ở đó mua vé số <laughs> bây giờ có rồi tôi thì có số đuôi à. bây giờ nghe nói số đề tôi không biết số đề là cái gì mà dường như phật tử có đánh nhiều á đánh cho tới mà chính quyền công an nó bắt nó nhốt á tôi nghe tôi buồn vô cùng nó thọ giới là phải giữ bởi vì quý vị phát tâm mà chứ tôi đâu có bắt buộc mà phát tâm mà để phạm thì quý vợ tù nhưng mà tôi mang tai tiếng con cái mà hư thì cha mẹ phải gửi tai tiếng học trò mà hư thì ông thầy tai tiếng giáo mất nghiêm là sư chi rõ thì quý vị nào có thợ giới nhớ lời tôi khuyên năn nỉ ha thợ giới tôi không có điều kiện gì hết nhưng sinh cố giữ giới cái giới khó khăn thứ nhất đó là giới sát sanh giết viết lời thú lớn viết lời thú nhỏ thì nếu thọ năm giới đầu đúng đó là thú lớn thú nhỏ gì cũng không viết hết nhưng mà căn cơ quý vị thóa thấp thành đó đức phật mới năn nỉ thôi các con ăn 10 ngày chay thôi giết thú nhỏ thôi tôm cua cá tép là thú nhỏ còn gà vịt heo chó trở lên nó linh hồn nó mạnh lắm nó thù quán thì các con trong 10 ngày trong một tháng là chỉ ăn được cái thú nhỏ thôi rồi từ tiến lên tới trai trường mà có người về thọ giới đã ăn có hai ngày ăn không được sư ơi có người tôi chứng minh cho ăn được có người thì ăn không được rồi trốn luôn thì cái đó là cái sanh tử của vị tôi đâu có làm được nhưng mà gặp tôi là tôi khuyên ạ à. nhiều khi tôi phải nói thẳng á nói hơi đau lòng một chút vì quý vị phải thông cảm tôi không phải ghét quý vị nhưng mà phải nói vậy quý vị mới tu thành ra tôi năn nỉ quý vị phải cố gắng thôi bây giờ trở lại ha thì bây giờ quý vị nào mà thấy cha mẹ vậy đó thì thôi cứ làm đi mình đâu phải thánh nhân mình không biết cái mộng này là cho thức thứ bảy hay thức thứ tám hay là do sắc vững tọa vững tưởng vững thì đây là mị không nhưng mà kể trai tăng đâu có tốn gì đâu nếu mình không có gì mình đãi bạn mình hay là bữa cúng hội là có nhiều người đãi sơ thôi còn quý sư thì có bữa cơm với mẹ món ăn à, ờ, mà quý vị cứ là sớt bát một lần sáu bảy món đồ ăn bởi vợ ngoài người ta nghèo khổ muốn chết để tiền đó bố thí cho mấy người nghèo người nghèo bây giờ càng ngày càng đông ở thường bảy của mình số đói giảm nghèo mới đầu có 90 phần trăm sau một trăm rưỡi sau hai trăm giờ hai trăm mấy nữa. xóa chừng nào người nghèo nhiều chừng ấy người phật tử bây giờ lại nghèo hơn trước nữa. hồi xưa thì công ăn việc làm ta dễ ngoại quốc ta gửi tiền vào à. bây giờ cái ngũ đại giác đài gì đó sập rồi bây giờ thất nghiệp tùm lum quý vị phải hiểu cho đó để dành tiền lại nào, bố thí cho mấy người nghèo mấy người bệnh tật rồi thì phật tử kính tôi thương tôi thì lo cho tăng lo vừa phải thôi nó là học trò mà nếu mà lo nó quá thiếu thốn thì nó không thi đậu được còn nếu mà cho nó ăn sung sướng quá thì nó về nó về cánh nhạn nó ăn rồi nó ngủ không à thì cuối cùng rớt thì quý vị lấy ông thầy đâu mà hướng dẫn quý vị đây là chưa phải thầy còn đang học sinh thì tôi thấy ở đây đó là tôi bây giờ bệnh rồi tôi cũng bực mình đó tôi không kiểm soát quý sư được giao cho ông sư phụ của tôi thì ông không kiểm soát gì được hết ăn thì ăn đồ ngon mà ăn không có hạnh gì hết cuốn cõi cuốn này cuốn lại rồi trầm cái chén tương chấm vào đó rồi canh trời ơi giống như ngoài đời rồi bánh dừa thì lột còn cái vỏ rồi cắn còn cái vỏ dừa là phè ở dưới rồi tôi nói ăn vậy sao đó nó ăn vị ngon nếu ăn mà cắt từ miếng từ miếng như xưa lấy muỗng múc thì nó hết ngon rồi <laughs> ngoài thì ngộ ăn phi tời chứ ăn lén ăn lúc là ngon rồi đó mấy ông giáo sư tôi học cũng vậy đó mấy cô mà tới ngày mà khai trường hay là mày mãn khóa đó thì mấy cô nấu thầy giáo kéo tay xuống xách lỗ tai mày xuống bốc ăn mày bốc ăn nó ngon thì mấy cô nhào vô cái chục mấy cái món đồ chạy ra vừa ăn vừa nhai giáo sư đó mà còn vậy đó. có biết đạo là gì đâu còn bây giờ mình vô đây là mình người khất sĩ thì sư trưởng vô là phải mười giới là phải trả thập lục hạnh 16 cái hạnh thì quý vị thấy đúng là có năm giới à sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu còn năm cái giới sau là năm cái hạnh cái hạnh thì khó gìn cái giới thì dễ giữ bởi vì cái giới là mình hại mình hại người người ta thưa mình còn cái hạnh thì không ai làm gì quý vị được vì đấy giới thứ sáu không ngồi ghế cao nằm giường rộng chiếu lớn chỗ xinh đẹp cái giường mà hai ba thước không được có bảy tấc bình an quý vị lăn một cái là xuống đất chiếu bom cũng không được nằm nha, nệm mà êm ấm cũng không được nằm nằm giống cũng không được ghế salon mà xích đu cà lắc cà lắc cũng không được thành ra giới này là ông vua không có thời giới thứ sáu được vua là ngồi cái ngay vàng cái ghế mà trên bốn tấc là phạm rồi quý thấy cái này cái hạnh kiểm cái oai nghi cái đức độ của người tu cái gì đây năm giới tới tám giới đâu có ai thọ được Giới thứ bảy là không nghe xem hát múa đờn kèn Cái này còn khó nữa Càng đi sâu là càng khó Coi truyền hình, tivi à, Coi để thỏa mãn cái trí tò mò Phạm giới Thành người tu đúng là ở chùa tỉnh xá là <laughs> không có cái tivi Mà tôi thấy giờ chùa tỉnh xá nào cũng có cây cây lên nó anten Thì đúng là có tivi mà <laughs> Ở đây không có Không có đó cả tới bây giờ cái điện thoại nữa trời ơi nó tùm lum điện thoại bàn điện thoại di động ngồi để tích tích te te cái chạy ra coi ai đánh cái gì đó mà mấy người mà giao thiệp nhiều một ngày thì khi mười mấy hai ba chục thì giờ đâu mà ngồi thiền thì giờ đâu mà con kinh rồi bây giờ đĩa một đống nữa rồi thôi khỏi cần đi nghe pháp nghe đĩa được rồi Vì có phật tử nói tôi đĩa của sư con có ở nhà ba bốn chục đĩa con cần đến thì xá làm cái gì ở nhà con nằm còn xích đu nó còn lắc còn lắc con nghe con được nấu cơm con nghe được làm như nghe chuyện đời xưa <laughs> coi là coi tiểu thuyết chúng ta phải học 15 hạng chúng sanh cho rành mặc dầu là tư thiết nhưng cái đĩa đó là địa ngục nó thuộc về vật lý mà cái thiết quan trọng là cái linh hồn của người thiết chứ không phải là cái tiếng nói tiếng nói là cái phụ thôi cái chứng đắc quý vị nghe đức phật mà còn sống ngày trước mà cái đắc thánh quả liền còn bây giờ mình tu thính thầy tu tôi cũng giờ không biết tôi có đắc thánh quả không mà nếu tôi gặp đức phật nói thiệt quý vị là chừng bảy bữa tôi đắc là án tôi dám xác định vậy mình đâu có thua một liên xá lợi phất hồi xưa một liên xá lợi phất là bà la môn không đắc cái gì hết đắc quả trời rồi mới thao thức có biết đạo phật là sao gặp đức phật con gia xá thiết một câu mình đi kiếm đức phật lần đầu tiên đắc quả nhập lưu bảy ngày sau một kiền liên đắc quả là hán hai tuần sau xá lợi phật mới đắc quả là hán tu thật là mau là đức phật có cái gì có cái đức của ngài chúng ta kêu thường thường đó kêu bằng cái nhân điện gì đó còn cái kia là phật điện cái đức ngài nó mạnh nó tỏa ra tức cái bà lão gì nằm một chỗ bán thân bất tội mà nghe đức phật đến trước cửa rồi bà chạy ra bà quên bà bệnh cái đó là nhờ cái gì cái niềm tin cái đức của đức phật quá lớn bây giờ phật tịch rồi cũng như cái cõi này là mặt trời đã lặn rồi thì chúng ta chết thành là cầu xin phật hiện thế gian cầu xin tam bảo cứu an muôn lợi mà tam bảo là gì phật pháp tăng bây giờ có tăng không tăng là nhập lưu trở lên nhất dẫn lai bất lai mới kêu là tăng nha còn tôi là chưa phải tăng chừng nào thấy được phật tánh đó đời này giờ chưa chắc có tăng phật tịch rồi mà tăng là phải nhập lưu mà biết ai là nhập lưu hồi xưa lợi cái phật tổ ký ông này nhập lưu này nhất dẫn lai bất lai cư sĩ mà đặt bỏ bất lai mà tiền sát hư của ông gì ở trên mình voi đánh trận đắc quả la đức vô tịnh bạn đắc quả bất lai trước khi chết đức phật lời khai thị đắc quả lá trước khi chết bây giờ tôi khai thị 100 lần cũng chưa chắc đắc nữa có mai ra giảng sanh gì cực lạc thì được cái đó là nhất niệm thôi còn cái vô niệm rất là khó thôi bây giờ trở lại để tôi nói rồi hết trở lại chúng ta phải giảng cho biết khi chết chúng ta sanh về đâu thì chúng ta phải biết ngay bây giờ lúc còn sống và coi cái cuộc sống của cha mẹ mình biết cha mẹ mình có giảng sanh hay không cầu an cầu siêu kết quả hay không kết quả hay không là do cha mẹ chứ không phải do mình nhưng mà mình thành kính thì nó cảm được cha mẹ mình mà mình không thành kính thì đầu hàng thôi thành ra người con bây giờ cầu như cô nãy nó cầu mà không biết cổ có tội giới chưa mà cổ có giữ giới kỹ không cổ có niệm phật đếm từ 1 tới 10 niệm phật có đếm khỏi niệm phật hay không nếu mà thấy khỏi niệm phật cổ cầu là kết quả chắc chắn nói ai cũng nghe hết á tại sao vậy tại mình có thực hành mình có cái đức ví dụ giữ một giới cho kỹ nhau là 36 vị chư tiên ủng hộ mà giữ năm giới tới 180 180 vị chư tiên mình đi đâu rồi có chư tiên đi theo hỗ trợ cho mình thành đó đức phật khuyên nói đức phật không cứu các con được đâu không có ông phật nào cứu mình được hết á vậy thì cái gì cứu mình đức phật nói chỉ có con cứu con thôi đó là cái độc đáo của đạo phật mà con cứu con con cứu bằng cái gì mới được đức phật nói bằng giới luật có con giữ giới thì điệt tướng thôn lành bay cùng khắp người thôn có bông nó chỉ bay xuôi gió Người thôn có người giữ giới bay luôn xuôi gió ngược gió thứ hai là được cúng dường người ta cung kính nếu mà các vị tăng được cúng dường còn nếu người nghèo thì phật tử người ta sẽ giúp đỡ bố thí giữ giới là khỏi lo cũng như cô tịnh viên phật tử rất ủng hộ cổ thì ở đây đó có liên lưu <laughs> là cổ của phật tử mới họ liên mà hai má con cô tấn thì là mẹ dám hy sinh cho cổ lên trên đó cổ có đứa con nhỏ nữa này do lại cho ngoại cổ lên trở nó mấy bữa bảy tám bữa mà cổ quá tật tà dân trà vinh mà ở quê nữa lên tỉnh không có con trai ơi, dở ơi là dở tôi nói trời ơi con trai trên thành phố mà làm những có là cái trung tâm là cái thủ đô hai mà cô có biết đâu điện thoại có điện thì nó đem tới cho mình nó có gì nó đem tới nhà thương cho mình nhà thương quốc tế vậy, giờ hai chữ quốc tế là <laughs> hấp dẫn còn nghe nói trong đó nó dở dở hơn nhà thương chợ đẩy nghe phật tử nói thôi rồi trên đó ăn bánh mì bảy tám bữa thấy tội à, nhưng mà thật nó có lo hết mình tới mà cô tịnh viên và chết nhất đó mà cô dám lén mở phòng vô đó điểm nguyệt cho cô đó tỉnh liền cái mạch ở dưới lỗ mũi bên cảnh chỉ đó cô vô cô ấn xuống chết rồi ấn hồi cái tỉnh thôi nó cái bấm nguyệt rất là hay rồi bây giờ hết bệnh rồi bác sĩ cho về mời quốc tế là tệ đó người nói thử cái não cổ lần đầu là thử sai cái máy hư vậy đó nói cổ phải mổ liền lập tức rồi cổ không ấy là chết liền rồi điền xuống tôi nói khoan hả <laughs> mổ tôi không có đồng ý rồi cuối cùng nhà thương nó để chụp lại hồi nãy cái máy nó trục trặc chụp lại thì không có gì khốn đó thành ra bây giờ không có tin máy móc được chết giấc rồi rồi con liên liên con lưu nó mới vô điểm cái việc ở dưới cái môi nè nó ấn mạnh vô một chút xíu là cô tỉnh lại đâu có chết thì cổ tỉnh lại lúc đó là cổ đòi về gặp mặt hai đứa con gặp mặt tôi đặng cổ đi cổ nó chết không có sống được dám mà lấy cái ốc ở trong não nào mà đem đi thử trời ơi lấy ra một cái là cô chết liền thì đại khái nó vậy rồi quý vị nên nhớ là khi cổ về đây à, hồi nãy tôi nghe hôm qua nói đi tâm đông lắm thương cổ mà hại cổ mỗi người hỏi một chút một chút là <laughs> cổ bệnh lợi rồi à, cổ vô là tiêu số người bệnh là mình không nên đi một hai người đến thấy mặt rồi từ giả về hai ba phút thôi chứ mình hỏi người này hỏi hết người kia hỏi người bệnh phải trả lời mà khẩu khai thần khí tán mở miệng ra thì mất cái cái hơi thở mà hơi thở là tránh trong vấn đề sinh tử không thở rồi là đi thôi thành nó lấy cái à não cô đi rồi có tắt thở liền nó ấn cái việc này cái thì cổ nó bắt đầu cái hơi thở nó có lợi sống lại thì chúng ta thấy là từ nay phật tử phải nhớ mình thương thì phải biết cách thương không biết cách thương là hại người ta thì phật tử đây tôi thấy giờ phát bữa đề tâm nhiều nhưng mà như cô lưu đó thì khó kiếm dám hy sinh lên trển bảy <laughs> bữa ăn bánh mì còn lo đủ thứ hết lo mà cách tận tình mà cổ lại có sức khỏe cổ đi là tôi mừng cổ còn trẻ mà tôi có đứa con nhỏ <laughs> đó mẹ nó bỏ nó ở với ờ, bà ngoại rồi bà ngoại lo hết mình rồi hai đứa con nữa cổ đi là ở nhà có ba mẹ con rồi cô tánh là phải đi đó nuôi hai đứa nhỏ nữa <laughs> thì cả gia đình mẹ con đều lo hết thì có tánh cũng có phước thì cái đó tôi tán thán à, cô lưu để quý vị cố gắng lấy cái đó làm gương từ nay mình cố gắng giúp đỡ bạn sen với nhau để rồi cùng về cực lạc tới cái cõi là con còn sanh tử nữa tôi bảo đảm như vậy Thấy nếu sai là tôi xin chịu tội còn cái cõi này là sanh tử tại sao vậy mà cái cõi cực lạc nó ở đâu thì hôm nay tôi xin chứng minh bắt đầu đi vào bài giảng về cõi tịnh độ và cõi quế độ thì quý vị đáng nghe nhá có hơi khó nghe đó tôi muốn giảng mấy lần mà giảng không chạy bây giờ là tôi bắt đầu ngồi thiền tôi suy nghĩ tới lui hoài thì tôi thấy tôi giảng là tương đối sáng tỏ để quý vị nắm vững rồi cùng với tôi đại chúng chúng ta về cõi cực lạc của phật a di đà mà cõi đó thì không khó về nhưng mà khó khó gì chúng ta không hiểu pháp chỉ cần nhất niệm thôi và phát nguyện là thành như lai không có pháp môn nào dám nói vậy hết mà nhất niệm thì tương đối dễ thôi còn vô niệm thì khó vô niệm là qua thánh nhập lưu rồi thì không có pháp tu chỉ nhận lại thôi thì tôi giảng cho quý vị là ông huệ năng với quyền giác đó mình giác lợi coi có pháp môn là ông đi về liền ông đi ba vòng ông xá thì ông không có lại coi ông này có phải tổ không nếu tổ mà có pháp môn thì không phải tổ tổ dỗm thôi Thọ nói sanh tử là việc lớn vô thường mau chóng lắm Ở đó mà lấy lại Ngài giảng cho tôi nghe rõ đi Thì Huệ Năng nói sao không ngay cái sanh tử Mà nhận lại cái vô sanh Nhận lại là cái gì Nhận là lượng liền lập tức Không có thời gian không có không gian Thì ở đây cũng vậy chúng ta ráng nghe ha, tưởng tượng nghe thì cái linh hồn mình đó thuộc về vô sanh nó giống như cái dòng nước chưa có thật sự vô sanh đâu nhưng mà có thể nói là nó trơn vọng hòa hợp cái dòng nước đó thì nó chưa có sống nó chưa có tướng mà chỉ có cái hình dòng nước thì dòng nước linh hồn này đó chúng ta chỉ nhận lại thôi chứ không diễn tả gì được nó hết nhưng mà khi nào mới nhận khi nào quý vị tới nhị tiền không niệm phật vẫn có tiếng niệm phật thì cái thức quý vị trong sáng mà nhớ đây là cõi trời chứ không phải cõi phật nha rồi ngay cái sống này quý vị nhận lại cái dòng nước không có phương pháp không có cách cách thức nào hết làm sao để nhận lại càng làm sao thì càng đi xa càng xa là vọng là sống nữa làm sao có thể đổi cái sống xấu thành sống tốt đổi cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh thành cõi người đổi cõi người thành cõi trời dục giới đổi cõi trời dục giới thành cõi trời sắc giới tức là nằm trong cái tiến trình của năm quận đó là sống thôi nhưng mà trong đó có cái dòng nước linh hồn mà chúng ta không biết bởi vì nó không có tướng sống thì có hình có tướng thành ra có hình là có nhận thức có tướng là có đối tượng nhận thức hai cái phải tương ưng ăn khớp với nhau thí dụ tôi là người thì cái nhận thức tôi là người thì nước biến thành nước còn nhận thức của nhà khoa học nó khác với tôi thì nước biến thành H2O nhận thức của nhà điện tử nó cao hơn ngọn hóa học thì H2O biến thành một oxy một điện tử dương một điện tử âm và 16 điện tử âm đường sáu dương nếu oxy còn của loài thủy tộc cá rùa trảnh à, thì nước biến thành không khí nhà ở của nó rồi ngã quỷ thì nước biến thành máu hôi tanh thì tất cả cái này là đúng theo những cái trình độ của lúc mẫu giáo một hai ba bốn mỗi cái nhận thức khác nhau thì đúng là đúng theo trình độ của chúng sanh đó nhưng mà sai với sự thật niết bàn vậy thì vô sanh là gì vô sanh tức là cái dòng nước linh hồn chính cái chỗ này cái lượng sống địa ngục ngạ quỷ xuất sanh lượng sống người trời dục giới sắc giới nương vào đó để mà phát hiện trong đạo phật thường kêu là duyên khởi mà khoa học kêu là điều kiện để mà phát hiện nhưng mà đừng có lầm là linh hồn sanh ra địa ngục không có vụ đó linh hồn nó chuyển biến từng sát na rồi chính cái tham sân si là cái gió bát phong đó nhất là cái si mê lờ mờ đó vì lờ mờ cho nó mới tạo ra đủ hình tướng hết lờ mờ hẳn nặng là địa ngục ngạ quỷ xuất sanh sống địa ngục sống ngạ quỷ rồi ờ, cải sửa lên tới loài người có nghiệp loài trời là có nghiệp mà có kinh nghiệm luôn thì mới cửa sảnh giới là sắc giới rồi cao kinh nghiệm già dặn sửa thành cảnh giới vô sắc cái đó nữa chủ nhật chúng ta giảng rành hơn cái gì phải hiểu thì sáu hai tôn giáo bạn từ xưa là đi cái đó đi từ địa ngục là khoa học kêu là vật lý sinh lý đấy rồi tiến lên cõi ngạ quỷ là có cảm giác mà chưa có sự phân biệt tư tưởng rồi tới súc sanh có tư tưởng mà chưa có nghiệp chưa có biết cải sửa tôi giảng sơ thôi nhá chủ nhật mình đi nghe sâu rồi tới cõi người là có cải sửa mà chưa có kinh nghiệm tới cõi trời sắc giới kinh nghiệm tương đối dài dặn tới vô sắc thật là dài dặn thành ra chứ tứ thiền tề thiên này mới tạo ra cõi trời tạo ra luôn a la hán tạo ra như lai dỗm để rồi duyên vào đó thành ra nó cho nó bằng a la hán bằng như lai cõi trời vô sắc là nó cho tương đương như a la hán cõi đời phi phi tưởng là tương đương như lai rồi còn tứ gì nữa nhưng mà gặp thái tử si ta sau khi nhập thiền thấy cái chỗ hớ nó không được đúng rồi cuối cùng thì mấy vị đó đồng ý là thái tử giải thích đúng qua bây giờ cho tôi biết a la hán thiệt như lai thiệt là cái gì thì lúc đó ngài là bồ tát <laughs> cũng chưa đắc a la hán đâu ngài nói tôi cũng chưa hiểu tôi thấy cái chỗ sai nhưng mà a la hán thiệt như lai thiệt khó lắm ngài nói bây giờ ngài đi hết ấn độ không ai chỉ ngài cái đó đâu ngài nói đúng tôi đi cuối cùng có hai ngày là cao nhất nhưng mà vẫn là a la hán như la dộm rồi ngài phái một mình ngài nói có thi đạo ở tại lòng ta hẳn nhờ định trí tìm ra thì xếp chân ngồi lại kiết già công phu chỉ có công phu kiết già trong lặng lẽ trong vô siêu trí thì mình mới tìm thấy được không thầy tự ngộ Nên thành ra thì tỏ giới mà nói đó đức thế tôn con xin thành kính là lễ đức thế tôn lại nọ bậc ưng cúng cao thượng được chứng quả tránh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy mà không phải phật thích ca không mình mà khi nhận cái đó cũng không có thầy tức là không có pháp môn không có đạo sư chứ không phải phật thích ca không cái phật tánh nó dùng chung cho tất cả không phải là riêng cho phật thích ca thành ra đạo phật không có riêng cho ai hết mấy cái đạo trời đạo chúa ngọc hoàng thượng đế có mình ta là trời đúng rồi ông vua này thì có mình ta là vua mấy con là phải là thần dân thôi còn đức phật không có ta là phật đã thành các con là phật sẽ thành và đang thành ai cũng là phật hết cái dòng nước linh hồn nó dùng cho tất cả ai cũng từ đó mà phát hiện cái thân của phật đích ca ba hoa tướng tốt tam mươi đã đẹp cũng là dỗm thôi nó cũng mượn cái dòng nước linh hồn để mà phát hiện rồi dòng nước lên hồn nó có cách bốn bốn cách chuyển biến khi nó chuyển biến chậm đó thì nó chung thông với cái sắc mượn tức là sắc thân của chúng ta nó mượn cái dòng nước linh hồn đó nó tạo ra vật lý sinh lý và ngạ quỷ súc sanh rồi khi cái dòng nước linh hồn này chảy tương đối nhanh chút thì nó tạo ra người trời dục giới và sắc giới tức là cảm giác các ngài sống chuyên và cảm giác chứ phải chuyên sát thân rồi khi nó chảy một cách nhanh thật nhanh thì nó mới tạo ra tư tưởng ý chí a la gia mạt na tức là như lai a la hán giả dạ. tới đây là hết thành ra chúng ta có tất cả là ba thân một sắc thân bên ngoài chúng ta thấy dễ đó là sắc thân của địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula mắt tai mũi lưỡi thân và cái đầu óc đó là sắc thân của bốn đường ác mà chúng ta đang sống nó lấy cái sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ làm cái chỗ nương tựa dính mắc ở trong đó ví dụ đang sống trong đó đó rồi ví dụ bắt đầu giữ năm giới tám giới năm giới thì bắt đầu là cao thượng ăn uống ngủ nghỉ là bớt đi thành ra tôi thấy mà mấy người xuất gia mà ăn cái kiểu đó là tôi rất là khổ tôi nói đúng là tôi khổ thà là không thâu thâu vô là phải cho đàng hoàng nó đã tu mà tu tốt không thì thì thôi mùi thiền đã bén muối dưa màu thiền ăn mặc đã ưa vàng rồng hay là nấu sồng thì bên xuất sĩ là vàng rồng là tu theo phật còn nấu sồng là tu theo người trời <laughs> sự đời đã tắt lửa lòng còn chen vào chốn bụi hồng mà làm chi dở gian nào có hai gì đã tu tu cho tốt không thì thì thôi chúng ta tôi là tôi thấy là không tu tôi ta là ra đời còn vô đây thì phải giữ giới phải có hạnh kiểm là cái khó khăn nhất nãy tôi nói bảy giới nào là không nghe truyền hình là giới thứ bảy rồi giới thứ tám là khó nữa là không trang điểm phấn son dầu hoa áo quần hàng lụa tươi tốt thì cái này người nữ là khó nhất <laughs> đeo vàng đỏ tay tùm lum hết ờ, thời buổi này là coi chừng vô chỗ vắng vẻ là nó bóp cổ nó lấy rồi <laughs> ờ, chừng đó chết tôi hay là tôi khóc chết luôn khóc cho cái ngu của quý vị đó mình đã nghe pháp rồi phải biết vàng bạc là cái tai hại đó là con rắn độc mà phật thích ca đã nói anh an đi thấy tụi ăn cướp ăn trộm nó vô cung vua nó lấy vàng rồi lính hay rước chạy nó rước dọc đường đầy hết rồi anh an đức phật đi bắt sớm đức phật thấy vàng rồi bước qua anh an nói vàng đức thế tôn ơi đức thế tôn nó còn rắn độc rồi a nan lượm lên coi vàng nó đức thế tôn con thấy rõ ràng là vàng đức phật nói con rắn độc rồi a nan nói sao kỳ a nói đức phật nhìn không lẽ con mắt mình nhìn sai coi lần nữa thì nói đức thế tôn vàng thật sự mà đức tôn coi ngài nói con rắn độc lần thứ ba a nan mới hiểu a nan nói ừ, ừ con rắn độc ngài phải thảy bỏ rồi tụi đi đường mấy người ngoại đạo mới lượm trời ơi nói hai thầy trò cãi nhau mình lượm cái này để cho con rắn độc nó cắn mình theo ông thầy ông nói thì lượm về làm giàu mình tưởng làm giàu giàu chưa hết là nhà vua ra lệnh bị cái vàng của nhà vua dưới có ấn cái mộc cái dấu của nhà vua tất cả các tiệm vàng mua phải coi chừng nếu có là báo cho nhà vua biết là bắt mấy tên tội phạm thì nó không có nó lượm được thôi nó đem vô bán thì tìm mới cho nhà vua hay lính lại bắt tử hình thì vô trong tù nó nói trời ơi mình không nghe ông thầy ông dạy đệ tử nó con rắn độc mình nói để mình luôn cho nó cắn mình giờ nó cắn thiệt nó cắn mình chết trào đồn đứt cổ khóc thì ngài vua mới đó ngủ không được <laughs> tới là chín mười ông rồi mà, rồi ngài đi ngang cái ngài nghe ngài đi vô ngục tù coi có gì quan trái không mà sao nằm trăn trở hoài không ngủ được thì nghe nó tan thì ngài biết là nó quan ngài mới dẫn lại đức phật đức phật xác nhận là có nó mới được tha hơi đại khái là vậy thì chúng ta thấy vàng bạc nó không có ích lợi gì cho mình hết quý vị nói một vàng bây giờ nếu mà trong nước đang yên thì một khối vàng có thể mua cả ngàn tấn lúa nhưng mà khi hạn hán rồi đó quý vị đem một ngàn khối vàng mà đổi lấy một lít gạo không ai đổi hết nó quý sao quý vị không ăn nó đi thay thế con thành ra quý hay tiện là do cái ngu si con người đánh giá nó nhất là người nữ thì quý vậy bị họ đeo mà cho nó đẹp còn người nam thì ít có sợi dài người nam thì khoái cái sắc sắc đẹp quý hơn vàng người à, ta nói dùng lửa thử vàng mà dùng vàng thử đàn bà dùng đàn bà mới thử đàn ông thì chúng ta phải nhớ người nữ coi chừng cái vấn dài tôi thấy là đeo nhiều lắm nghe không rồi có chết thì tôi nghe là tôi khóc à tôi nói là tôi đã thọ giới rồi mà thôi tiếng hồ đó giờ tôi tóm lại <laughs> tôi tính giảng rồi dự cái dự trai tăng để cô ấy có nói là tôi biết cô không hiểu thành ra tôi giảng về trai tăng để về nếu mà cầu nãy cô nói là đối đế anh em không biết gì hết thì thôi ở đây thì có cái uh, cầu siêu cầu uh, an cho những người mà dông mà không hiểu gì hết đó thì nhờ mấy cô đây mấy cô lâu năm đó ta rành cái quyển nghi thức tụng niệm mà trong đó không có ờ, địa tạng địa tạng trong tủ cũng có nó riêng thì mình tụng rồi tới đâu tùy cái thời gian mình à lấy tờ giấy đúc nhớ đừng xếp nha kinh sách này xếp tội lắm lúc đó ngày mai tụng tiếp tụng hết rồi mà chưa linh tụng trở lại nữa mà chưa linh đừng có trách địa tạng nha phải trách mình mình không có giữ giới vậy cái tâm mình tán loạn tâm tán loạn tụng 10 năm không cơ kết quả nữa thì vậy là phải giữ giới lại cho kỹ mà nếu không kết quả tôi xin chịu tội tôi nói là tôi bảo đảm vì tôi đau quá mà phật tử mà nghe lời tôi giữ giới cho kỹ mà tung địa tạng có người tụng địa tạng sao biết không mở mắt nhắm mắt cái biển địa tạng nó hiện trước mặt khỏi cần coi nữa tôi nói cái này linh ạ nếu mà cô không linh tôi chịu tội niệm phật mà tới chừng khỏi niệm mà vẫn có tiếng niệm phật thì cái này là nhất niệm rồi còn gì có người tụng mà thấy địa tạng đến rờ đầu thấy hào quang thấy hoa nở Ờ, thấy các điều tướng lạ thì chắc chắn cầu cái gì cũng được hết mình với phật đã tương ưng rồi địa tạng tức là ta ta tức là địa tạng thì cái này không phải là vô niệm nha vẫn là nhất niệm nhưng mà nhất niệm này muốn cái gì cũng được chế tâm nhất xứ mà vô sự bất thành tập trung kỹ mạnh lâu sâu vào một đối tượng thì cầu mong cái gì cũng được hết mong tiền hay mong tiền bạc mong có gì mong có sai lầm thì xa đọa nha tôi Trinh nói trước nhưng mà mong Phật là không được nha nó khó rồi đó mong cái gì cũng được thay trời đổi đất ha có thể là phước báo kể đóng chết kiếp sau có thể làm vua làm hoàng hậu nhưng đừng có ham làm vua rồi còn khổ thêm nữa vua mà tàn ác một cái rồi như là ông ông gì mới đây đó chết là xuống địa ngục khổ nhiều kiếp á còn ông tần tỷ hoàng cũng vậy tào tháo vậy chết mà thành con heo mẫu heo ra thấy con heo có cái tên tào tháo thì chúng ta thấy nhân quả báo ứng không sai chạy thành ra người muốn thành thánh người ta không bao giờ người ta cầu làm vua làm quan hết với làm trụ trì nữa <laughs> mấy cái nơi cái khổ trụ trì mà chưa đắc quả là chết thay đệ tử nữa không khéo thầy trò xuống địa ngục hết là tôi đây tôi lo cái nguyện tôi là tôi suốt đời tôi không làm trụ trì không thấu đệ tử trừ ra khi đắc quả la còn ngoài là ngoài ý muốn của tôi bây giờ già rồi thì phạm lợi hết nhưng mà tôi không cố tình tôi cũng cố tình tôi cũng khôn tôi nhờ tôi ngồi thiền tôi thấy hồi mà tôi thọ giới thì kheo vậy quý sư nói phải phát nguyện đi tức là tề đó tôi không có tề tôi phát nguyện thôi à, quý sư phát nguyện là nếu mà giữ giới không kỹ thọ giới đồ sinh tan xương nát thịt tôi nghe tôi ghê rồi tới tôi nguyện tôi nói con xin giữ giới cho đến trọn đời để đền ơn giáo hội và chư phật nếu mà con có phạm giới là ngoài ý muốn của con thôi Chúa sư nói ông này khôn cái <laughs> con biết giữ mà nếu không giữ được cái sức con 10.000 tấn mà nó quất 12.000 thì con phải sụm đó con đâu phải là thánh thánh phè lãng mới được còn phàm phu mà có sức ý chí mình mạnh thì cái nghiệp nó mạnh hơn nữa ý chí mình cao một thước thì cái nghiệp nó mười trượng ý chí mười trượng thì nó quá đầu tượng. trong kinh đã nói mà như từ thời pháp đối trị đó để càng đối trị mạnh chừng nào thì cái phản ứng nó càng cao chừng đấy trừ ra bát nhã thôi thành ra bên nay tôi muốn giảng cái bát nhã để quý vị cố gắng qua bát nhã còn không được đức phật thích ca rất là từ bi thì mấy con vào giáo hội của phật a di đà thì mấy con qua bên đó giảng sanh rồi không có cái cô giỏi tôi cũng vậy đâu mà tôi <laughs> không có thì giờ hỏi qua khai kiến phật là sao chứ kiến phật trong lúc mình niệm phật hay là trước khi chết hay là đã sau khi chết hỏi câu hỏi rất hay nhưng mà không có thời giờ để giảng thì hạn chủ nhật khi nào tôi giảng trong kinh phật thì đừng kha qua khai kiến phật ngộ vô sanh mà vô sanh là gì đây <laughs> tôi có giảng đó, nhập lưu trở lên mới kêu là ngộ vô sanh Ha, mà qua khai kiến phật là sao lúc mà đang niệm phật chưa hấp hối hay là lúc hấp hối hay là sau khi chết rồi qua khai kiến phật nó có hết nhưng mà khác nhau thì phật tử phải hiểu còn có người hỏi nữa bên kinh tịnh độ nó có nhiều khó khó khăn lắm nghe bủa lòng bác ái khắp trời mình nói ra những pháp trong đời khó tin có một số không giảng sanh về hạ phẩm hạ sanh trung sanh thượng sanh mà giảng sanh về có gì tôi quên rồi kêu bằng biên địa mà biên địa là gì sư <laughs> đây không có thì giờ tôi đưa ra bữa nào rảnh tôi giảng biên địa là phật tử bây giờ cũng có biên địa đấy <laughs> địa là chưa xuất gia chưa vào giáo hội nhưng mà rất mến giáo hội cứ lui tới hoài mà xuất gia thì không được mà cư sĩ thì không yên <laughs> thôi cái đó để kỳ cát tôi ta giảng vậy thì hết giờ rồi thì tôi cũng mong cầu phật tử mà cầu an cầu siêu đó hãy nhớ lời tôi giảng để sao biết cách cầu cho mình cầu cho cha mẹ cử quyền tất tổ mình tất cả mọi chúng sanh cầu trong hiện tiền hiện tại và coi cái cuộc sống của cha mẹ mình còn lỡ chết rồi cha mẹ có hiện hồn về thì đa số là năm cách như tôi giảng đâu ba cách là mỹ rồi tức là gạt mình chỉ có mặt na a la gia mặt na là khi tư tưởng im bặt rồi đó chúng ta nằm trên bao chúng ta thấy lúc đi học cũng vậy đó bài toán mình giải không ra lúc thức mà ngủ còn thấy giải bài toán để giảng ra hết lúc đó tư tưởng đã im bặt rồi ai lại ra nói là trực giác mà nó rất là mau thì thôi có đó để lại thì hai cái này thì tôi đã nói là giàu trong mộng thiệt hay là mộng mỹ thì cứ trai tăng thôi mà trai tăng theo đức phật là không có tốn tiền nha nhưng bây giờ nó tốn người nói có chùa phải ra giá đó nhất là ở bên ngoại quốc một triệu hai triệu mà không đủ là không trai tăng nữa còn đây là không có <laughs> tôi theo phật tôi không có các bạn nào hết cái gì khá thì đẩy phật tử còn nghèo quá thì đẩy năm mười người thôi <laughs> còn ăn nghe pháp rồi đi bộ, bộ đi bộ về tôi đây thì vậy à còn cúng cái sư là không có cúng khi nào muốn cúng tứ sự thì hỏi tôi mới cho còn không là không có cúng cái gì hết chỉ đợi với sư mớ cơm một món canh món mặn còn không có thì bẻ rau rác chung quanh tỉnh xá này cho quý sư món rau luộc rồi lấy cái đó lấy nước làm canh đủ rồi ông sư nào hỏi gì cho tôi biết cũng là cái, cái khả năng mình nhưng mà kết quả hay không là do cái tâm của phật tử tôi đã nói rồi con không cúng gì con món rau luộc con đi bẻ chung quanh này thiếu gì đâu tháng mưa này con đem luộc cho sư quý sư dùng con lấy cái nước con làm canh còn ấy thì con mua một vài miếng tàu hũ thì không có miếng nước tương ở đây cũng có nước tương nữa để với chấm rau ăn xong người khất sĩ mà có dạng ăn nấy học trò khó thì cái đó là tôi quý nhất nhưng mà con cúng với cái thành tâm nghe sư kết quả liền nếu không kết quả tôi xin chịu tội đâu phải ở vật chất mà ở cái tâm thành của mình tinh thần thì mình cảm a di đà địa tạng phật ca cái gì cũng phải hiện ra hết không bây giờ các ngài bỏ một người con mà trí thành thì, thì từ nay quý vị nhớ không vấn đề xuất bác vấn đề trai tăng không phải ở tiền bạc mà do ở cái lòng trí thành thành tâm của mình cảm thì ứng mà nếu không ứng không kết quả tôi xin chịu tội chứ không phải nói là con cúng một hai triệu ba bốn triệu 10 triệu rồi là đức phật a di đà chứng minh không có vụ đó vậy là đức phật là cổ ăn hối lộ đấy tôi không chịu cái đó mình đó phật tử mới thấy ở đây tôi lạ là tôi mấy người giàu việc kiểu này tôi cũng không có tiếp ngồi trên đất hết ở đây giờ giàu cách mấy cũng ngồi vậy quý vị ai vô trước ngồi trước ai vô sau ngồi phía sau chỉ trừ mấy người già cả thì ngồi ở phía trước còn nam thì hồi trước là họ thiếu chỗ người nữ ngồi phía sau vậy đó là của phật à, phải của tôi mấy ông có nói rồi sao mà sư kính mấy ông tiền nam mà sư coi khinh tụi con quá không có đâu tôi tu mà tôi khinh nữa là tôi sao đỏ chết nha, thì lường đường như với nhớ là đạo phật không có người nữ xuất gia nha bạch ba lần đức phật từ chối ba lần a nan năn nỉ ba lần đức phật từ chối ba lần mà người nữ xuất gia là mẹ ghẻ của đức phật sau khi mẹ ruột chết rồi em ruột lên thay thế để nuôi thái tử thế mà xin xuất gia đức phật bà thôi về đi bà ơi tôi thâu người nữ vô mất 500 năm chính thất bà nên nhớ vậy và cuối cùng là anh bạch rồi lần thứ ba thì ngài nói thôi để anh ta đã nói giận bạch hoài nhưng mà thôi cái duyên đã vậy nhất quá tam mà ba lần thì người nữ ra nói bà ba xà bãi đề chịu tám kính pháp thì ta đồng ý cho xuất gia bà đang mừng quá chạy cho bà ba xà bà đề hay bà nói không những tám điều một trăm điều con cũng nhận miễn cho xuất gia thôi mà tám điều đó chúng ta thấy là bất bình đẳng cũng thương người nam à, bên tăng mà bắt người nữ phải chịu thiệt thòi à, người nữ thọ giới thì phải có bên tăng chứng minh mới được thọ giới còn tăng thọ giới khỏi cần nữ người nữ mới thuyết pháp giảng đạo phải tĩnh tăng người nữ mới đọc giới phải tĩnh tăng qua chứng minh người nữ giàu xuất gia 100 năm mà người nam tỏ giới tỳ kheo rồi phải lại mặc dầu tuổi đạo là bảy tám chục và bảy tám chục tuổi mà người nam mới có hai mấy mà tỏ giới tỳ kheo phải lại thôi có nhiều cái mình thấy nó bất bình đẳng nhưng nếu chúng ta dựa theo cái tâm thì rất là bình đẳng phật không bao giờ vậy do đó người nữ mới là tu bền chúng ta thấy bên nam cũng vậy ở ngoài đời cũng vậy nhất nam giết hữu mà thập nữ giết vô khổng tử sanh ra một đứa con trai là có mà sanh ra mười đứa gái là không nó sự thật là vậy thành ra đức phật nói nếu các con muốn đi tu tịnh giáo hội phải xét người nam đó tăng đó thì hai vị là được rồi còn người nữ là dưới bốn vị không được đi tu tịnh chỗ vắng là không được phải bốn vị trở lên tại sao vậy <laughs> chân yếu tay mềm liễu yếu đào thơ nhưng mà tôi thấy là yếu yếu đào thơ nhiều khi mạnh đó ờ, nước mất nhà tan cội bờ đề tróc gốc thì cũng do nước thôi thì <laughs> rồi nữ thôi nó yếu phải yếu mà tôi thấy thấy mạnh đó ai mà đánh nước cho được một nước này đánh nước kia muốn lấy là phải trần thân chết cả triệu người thế dân một người đẹp một cái là khỏi chết người nào hết lấy một cái một thôi thì đâu phải yếu tôi thấy mạnh nhất ai mà mềm mà yếu hơn nước nhưng mà ai mạnh hơn nước lửa bây giờ gặp nước cũng phải tắt thôi <laughs> lửa tượng trưng cho người nam lá um sùm vậy bốc ngửa cao vậy tới gặp nước tắt queo à, tôi thấy vậy đó <laughs> rồi thì tôi nói đại khái là đức phật nhìn thấy cái tâm tính nhỏ mọn của người nữ chính tôi đã qua đó làm mỹ trưởng tôi khổ cái lớp cái trường học 14 người 10 thầy giáo có bốn cô bốn phe 10 thầy giáo không có phe nào hết vô đây là tôi mới sợ đúng là tôi sợ <laughs> thì tôi đức phật uh, ờ, thuyết cái bài mà qua sen hay vô cùng Thấy cái bông sen đó là cái giáo hội tăng già cái cánh sen là thiện nam cái nhụy sen là tính nữ còn cái gương sen là giáo hội tăng già cái hột sen khô là các tăng đắc quả hột sen lép là tăng rớt ra đời <laughs> thì đi tới đâu là có giáo hội tới đó không có người nữ là cái bông sen không có không có mùi thơm bông sen thơm là do cái nhụy mà bảo vệ cái gương sen này là do mấy cái cánh sen là do người nam người nam phải lo bên ngoài người nữ lo bên trong ăn mặc ở bệnh là người nữ lo hết người nữ cực vô cùng chúng ta thấy người mẹ chúng ta biết rồi trong gia đình người mẹ khổ vô cùng mà con cái nên hay hư một phần lớn do người mẹ gia đình hạnh phúc hay không do người mẹ do người mẹ như này rất quan trọng thành ra hồi xưa đó chúng ta thấy người nam là đi ra xã hội người đứa ở nhà tôi thấy làm căn cước 10 người 10 người nổi trợ bây giờ không có là làm giám đốc luôn <laughs> nắm đầu làm tới đại tá gì đó bên quân đội <laughs> là bà đại tá bà giám đốc rồi bây giờ phật bà linh hơn rồi mới ông ông bây giờ ở đâu cũng thờ phật bà quan âm và ờ. quan âm là đệ tử a di đà mà có ai thờ di đà đâu thờ quan âm không đầu tiên mấy vị ra nhìn coi ở ngoài trời chùa nào cũng vậy bà quan âm đứng ở ngoài trời đó còn phật tích ca phật di đà nằm tuốt ở trong này <laughs> bên chùa bên ờ, đền đà cũng vậy nhưng cái đó mà tiếp thu lên mấy cái chùa ông rồi bị lấy hết chùa bà còn y nguyên bà linh đi rồi đã ở chùa bà thì mình thấy hỏi sao nó không lấy chùa bà mà sư chùa ông kế đây là bị lấy rồi mà chùa bà không lấy <laughs> thì mình thấy không? thì du lan là gì báo hiếu cha lẫn mẹ mà tôi không nghe ít nghe ai nói về cha toàn là mẹ không à kể chuyện là kể mẹ không thôi giờ chúng ta trở lại như vậy thì người nữ không phải là kém nhưng mà bốn chất sinh lý người nữ phải kém thành ra đi đâu là chỗ vắng là không được thành ra đức phật rất là công bình chúng ta thấy hồi đó ông bà cha mẹ ông nội cố chúng ta sống với nhau răng lông đầu bạc còn bây giờ mà lập gia đình rồi ly dị nhà nhóc nhất là ngoại quốc một người nữ có khi bảy tám chín người chồng cái vị hỏi mấy người việt kiều về có phải không tôi không có nói thêm còn hồi xưa đó thì trai năm thê bảy thiếp gái chính chuyên có một chồng mà nói yên mấy người nghĩ người ta nữ người ta nhận người ta nhẫn nhục hay lắm chịu đựng hết mà ra xã hội mà nhẫn nhục thì lương thiếu gì đầy nhóc còn người đàn ông thì cứ ngắt ra làm việc không có lương không ai mướn ở đó nhất là mấy cái mấy cái mà bệnh viện mướn toàn người nữ không à những phát việc gì đó hôm nay <laughs> tôi thấy toàn người nữ y tá là người nữ không cái dịu dàng vô cùng mà ai không khoái cái diệu thôi như vậy là trước khi dứt lời một lần nữa thì quý vị có đi chủ nhật tôi sẽ giảng về tịnh độ và quế độ tịnh độ cũng ngay sát thân này mà quế độ cũng ngay sát thân này quế độ thì cải sửa tịnh độ là nhận lại mà nhận lại thì nhớ là không pháp môn không thầy không người chỉ dạy do mình tự ngộ còn quế độ thì phải có thầy sáng có bạn lành tu có pháp môn có từ từ có lai đai có cải sửa mà nếu quế độ này không cải sửa được không có ý chí đừng có trông mong qua tịnh độ mà cải sửa tới đâu tới nhị thiền sắc giới người trời dục giới khó quá có thể được mà khó quá. bởi vì cái đó cũng có ứng chứng niệm phật đếm từ một tới mười niệm phật coi đếm khỏi cần niệm phật thì giống như nhị tiền nhưng mà được năm ba phút bảy tám tiếng hết còn cái kia người ta nhập cả 7 ngày 7 tháng 7 năm thì đây qua cõi trời sắc giới mà muốn vậy thì phải giữ tám giới nhưng trời ơi sư ơi thời buổi này mà sư giữ tám giới bỏ ba cái hạnh sao <laughs> con làm không được con ghiền truyền hình rồi con ghiền son phấn rồi con bỏ không có được sư đầy thì đầy chứ mà nếu cùng lắm con kính sư là con vô tỉnh xá con không thoa thôi mà sư coi gặp con đi đám cưới rồi sư biết con giống như mấy cô đào hát bóng vậy đó. tôi gặp mà tôi đi bác tôi gặp tôi hỏi sao bữa nay mà làm giống mấy cô đào quá vậy sư thông cảm sư ơi bữa nay con đi đám cưới <laughs> đầu hàng thì tôi nói là cái hạnh nó khó giữ hạnh nó khó giữ có vô đây kính tôi <laughs> nể tôi vì cái tánh tôi nay nói thẳng thì ai cũng hơi xấu hổ tôi gặp mà son phấn là tôi làm à <laughs> đeo vàng cho nhiều rồi tôi vứt liền à đằng sau này nữa bị bóp cổ thì nhớ tới tôi rồi <laughs> đó ông sư cũng nói mà không nghe giờ mình chết rồi làm con ma con ma đói vàng thì tự cố gắng cố gắng giữ giới thì nó bảo vệ cho mình không có ông phật nào bảo vệ cho mình hết mình bảo vệ cho mình mà nói mình bảo vệ mình là cái gì là cái xác thân này muốn khỏi chết quan thì cố gắng ôm lấy giới lực ờ, giới lực sẽ cho các con giàu sang quan quyền vua chúa giới lực sẽ đem lại trí tuệ cho mình Thấy không? nghiệp qua tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ phước sanh huệ trưởng là nhờ giới lực sanh về cõi trời sanh về cõi cực lạc là nhờ giới lực nếu chưa đắc quả là hán muốn nhập niết bàn cũng phải nhờ giới lực giới là thầy của ba đời chư phật và thầy của chúng ta thành ra mỗi lần tôi thọ giới tôi nhắc lại cái đó hoài nhắc lại cái hoài thì phật tử phải nói giới lực bảo vệ cho mình không có ông phật nào bảo vệ cho mình hết mình cứ sát sanh trộm cắp công an bắt mình quan âm ơi cứu con quan âm mà cứu tôi xin xuống địa ngục không có quan âm là cứu mình được hết chỉ có giới luật mới cứu mình thôi mình không sát sanh trộm cắp công an làm gì bắt mình được vậy trước khi dứt lời một lần nữa tôi cũng xin chúc cho mấy phật tử trai tăng hôm nay lấy đồ Mật, rồi là cũng như là cô tịnh tường cầu siêu cho Nguyễn Văn Thưởng hưởng thọ 71 tuổi bà Trần Thị Mào hưởng thọ 63 tuổi mất ngày 2 tháng 9 98 cô Đặng Ngọc thì cầu siêu cho bà Trung Thị Tư pháp danh Kiệm Ngọc mất ngày 29 tháng 8 2009 hưởng thọ 87 và cầu an cho Tăng Thị Muôn 76 tuổi pháp danh là Phúc Hải. Giờ mới đưa hả? À, nhầm viện ở đây hả? À, được rồi. Và cũng như cầu an cho Phạm Thị Bế 41 tuổi pháp danh là Như Đức đang nằm bệnh viện, viện Trà Vinh. Tăng dân Tốt Pháp danh Duyên Minh 72 Lê Phước Hải Pháp danh Hòa Nhẫn 65 Dương Hạng Hòa Pháp danh Bửu Hiệp 69 Dương Ngọc Thủy Nguyên Kiên Dương Ngọc ờ, Thùy Pháp danh Trân Phúc Hiền Còn cô Như Quang cầu siêu cho bà Lâm Thị Hợi 74 Pháp danh Diệu Ngân Cô này Phật tử mà coi bộ còn mê tính quá cầu đến nay mấy chục năm rồi mất năm 1996 tới nay là gần gần 10 năm rồi đó mà cứ thấy bà hoài mà nghe pháp không phân biệt coi cái đó là mộng hay là mỹ <laughs> thì cầu mà cái tâm không có thành cầu hoài mà không kết quả mà gia đình thì cũng không hiểu đạo gì hết mà có nghe pháp mà không biết cách cầu cho gia đình thì bây giờ mình phải tụng kinh địa tạng thôi rồi đa tình chừng nào được địa tạng mà rờ đầu mà muốn danh đợi tạng rờ đầu hòa quan là phải do cô cô như quan mình thành kính mình cảm thì di đà phật địa tạng sẽ giúp đỡ mình bởi địa tạng là giáo chủ của bốn đường ác chứ cầu a di đà không được a di đà mỗi người nó có một cái nước của người ta riêng thì đây mấy người mà không chịu nghe Phật pháp là mấy người bị trói cột ở trong cái hắc ám tức là địa ngục nào bị súc sanh năn nỉ cái gì họ cũng không có làm được cái đó phải nhờ cái quay linh của chư Phật chư Bồ Tát thì địa tạng mà cả một cái thì ngài giúp đỡ liền thì mấy cái dòng này sẽ đổi lại họ sẽ có cái nhận thức sáng suốt dừng đó họ kiếm coi như quan họ năn nỉ chị dẫn em đến tịnh xá để em nghe pháp chứ đừng nói là mình kêu mà họ năn nỉ mình thì cái cảm ứng đó là do ở cô như quan ở cho người con mấy ông mấy bà thử làm thì không kết quả tôi chịu mà không kết quả là do quý vị do gì quý vị niệm phật không được nhất niệm mà không nhất niệm là gì thiếu giữ giới cứ đi ra ngoài xã giao về lộn với người ta đủ thứ chuyện hết <laughs> về cái nhớ cái đó hoài làm sao nhất niệm niệm sao mà tới kinh địa tạng nó hiện trước mặt mình mở mắt nhắm mắt cái kinh cũng hiện trước muốn coi kinh cũng được khỏi coi cũng được đây là nhất niệm niệm phật tới mà khỏi cần niệm nữa thì tiếng niệm phật nó ở bên tai mình rồi mình tống nó vô rồi nó lại tràn ra cái tai mình thì đấy là nhất niệm chứ đâu phải là niệm nhiều đâu phải là tụng ờ, địa tạng mỗi đêm hai ba thời tụng một tiếng hai tiếng không ăn thua gì hết tụng năm mười phút cũng được mà phải nhất niệm tôi nên nhắc quý vị chỗ đó cái gì cũng phải làm thật sự mà thật sự là ở cái tâm chứ không phải ở cái số lượng nhiều hay ít tôi cũng năn nỉ quý vị cho tôi nói hoài đạo phật là đạo của tâm có ba cái nghiệp thân nghiệp miệng nghiệp và ý cái tâm nghiệp thì tâm nghiệp là tránh được tâm nghiệp là được tất cả thân miệng không cần cũng được quý vị muốn niệm phật cho nhất niệm thì mẫu giáo thân lại phật miệng niệm phật thì cái tư tưởng mới nhớ nghĩ tới phật được còn niệm đã lâu rồi đã nhất niệm rồi quý vị khỏi lại phật khỏi niệm nữa vẫn có tiếng niệm đây là tu khá nha thế đừng có bắt trước làm mà không <laughs> được rồi đổ thừa tôi à tôi giảng rành lắm á thì quý vị muốn cầu cái gì cũng ứng hết trơn á cứ cầu mình giảng sanh vẫn giảng sanh muốn cầu di đà hiện ra di đà sẽ hiện ra mình nói chuyện với di đà mà có chừng á di đà có di đà dỗn nữa đó ma quỷ nó thấy mình cái tâm không thành nếu thành ra di đà hiện thôi bị thành tâm tức là niệm nhất niệm thì hào quang di đà sẽ chiếu vào sắc thân mình ma quỷ nó dắt dò lên cổ còn nếu mình niệm mà có tâm tà tức là mong cầu không chính đáng không giữ giới thì ma quỷ nó dựa vào cái mong cầu mình nó hiện di đà nó cũng có hào quang nhưng hào quang của nó nóng muốn mua hào quang vàng nó cũng hiện màu vàng cho mình thấy thì nếu mà nghe lời nó nói là mình chết thọt ngũ âm mà mình đi theo nó thành ra đạo phật phải đi nghe cho hiểu cho rành còn nếu muốn biết là ma giả ma thiệt khoan có tin cứ tiếp tục niệm phật với thành kính mà nếu không thành kính là ma nó vẫn hiện hiện hoài thành kính là nhất niệm mình với di đà cảm thì hào quang di đà chiếu tới thì nó dắt dò lên cõi nó chạy đi nếu còn nếu niệm thành kính nữa mà cái hào quang a di đà hình phật di đà càng ngày càng rõ ràng đúng là a di đà thiệt còn nó mờ mờ nó chạy mất luôn thì cái này a di đà giả a di đà dỗm chạy dắt cò lên vỏ cổ chạy mất thì là do hào quang ở di đà chiếu lợi thì hào quang hắc ám của ma quỷ nó sẽ biến mất ngay đây là không phải của tôi nha của duy thức mà của các tổ đã chỉ dạy lại lâu lâu tôi nhắc lại thì địa tạng cũng vậy nếu quý vị thấy địa tạng không thì quý vị nhìn cái quyển kinh nhắm mắt mở mắt cũng thấy chữ đó mới vừa khỏi cần coi kinh nữa nó đã nhập tâm rồi kinh địa tạng nhập tâm thì đó là nhất niệm còn quý vị muốn cầu cho cái dông nào thì kết quả lập tức người đó giàu cứng như sắt đá bây giờ cũng chuyển lại chị ơi dẫn em đi vô nghe pháp chị ơi coi em muốn thọ giới à, thì bắt đầu là biết người này là hãy mình cảm thì mình biết là gia đình sẽ thay đổi thôi